Chuyện về bà Nguyễn Thị Năm, người phụ nữ yêu nước bị bắn chết oan nghiệt trong cải cách ruộng đất. Tác giả Xuân Ba, phần 2 Tìm mộ bà Nguyễn Thị Năm Còn Nguyễn Cát, người con trai thứ thời điểm bà Năm bị thụ hình đang ở đâu? Cũng như ông Hanh, ông Cát khi đó đang được học tập, chỉnh huấn, chỉnh cán bên Trung Quốc có điều không cùng nơi, cũng phải Ông em hình như có chí tiến hơn người anh. Năm 1953 ấy đã là trung đoàn trưởng của sư đoàn 308. Hoàng Công là tên hồi, Nguyễn Cát hoạt động bí mật. Trong tay tôi có nhiều bản chứng của nhiều cán bộ cao cấp, trong đó có ông Đào An Thái, nguyên cục trưởng Cục Lưu trữ, Thiếu tướng Hoàng Thế Thiện, nguyên bí thư đảng ủy, chuyên gia giúp bạn Campuchia, trực thuộc Trung ương. Ông Nhi Quý, nguyên bí thư tỉnh ủy Thái Nguyên. Xin biên ra một đoạn. Anh Nguyễn Cát, tức Công, đã được chúng tôi tổ chức vào một trong những nhóm thanh niên cứu quốc hoạt động bí mật ở thị xã Thái Nguyên trước Tổng khởi nghĩa. Tháng 5 Năm 1945, anh Cát đưa lên chiến khu 20.000 bạc Đông Dương, thời giá khi đó tương đương 700 lạng vàng. Tiền của gia đình anh ủng hộ đoàn thể. Tôi đã nhận tiền và giao lại cho ban cán sự Võ Nhai. Anh Cát thường xuyên cung cấp cho chiến khu thuốc chữa bệnh, máy đánh chữ, giấy mực và nhiều thứ khác khi chiến khu yêu cầu. Anh Cát tích cực thực hiện những chỉ thị của ban cán sự. Sau cách mạng, anh Cát được giao công tác ở ti tuyên truyền tỉnh, sau đó được rèn luyện thử thách trong bộ đội, tham gia nhiều trận đánh và đã bị thương, qua nhiều gian khó thử thách, vẫn trung thành tận tụy với cách mạng. Hết trích. Cũng như ông anh từ Trung Quốc, Trung đoàn trưởng Nguyễn Cát bị dẫn ngay về nước và vào thẳng trại, một trại cải tạo ở Thái Nguyên. Mãi cuối năm 1956 ông mới được tha, sau sửa sai, ông được chuyển ngành sang ty thương nghiệp rồi sau đó gia đình ông về Hà Nội. Trong thời gian Nguyễn Cát bị giam, vợ ông Cát, bà Đỗ Thị Diệp, vốn là cán bộ bí mật hoạt động từ năm 1944. Khi ấy, may mà đang hoạt động trong lòng địch hậu Bắc Ninh nên vô tình bà thoát – không bị bắt và đấu tố. Nhưng không thoát được sự động viên của tổ chức rằng cô còn trẻ, đang có tương lai nên cắt đứt với con cái địa chủ, cương hào, ác bá. Cán bộ địch hậu Đỗ Ngọc Diệp không chịu. Lần hồi cũng đến thời điểm sửa sai, hai vợ chồng lại đoàn tụ. Họ cưới nhau năm 1952, mãi năm 1958, mới sinh con gái đầu lòng – Mẹ Ngọc Diệp là Kim Chi, cành vàng, lá ngọc. Năm 1989, ông Nguyễn Cát, đương khỏe mạnh ở tuổi 64, đi xe máy, bất đồ, bị một thằng vô lại quành xe trước mũi xe ông Cát. Ông bị ngã đập đầu xuống đất và qua đời luôn tại bệnh viện. Trước đó, ông Cát cùng vợ, gia đình ông đã lao tâm khổ tứ trong việc tìm mộ bà Năm thời gian cùng thiên nhiên nhiệt đới như cũng hợp sức với sự vô tình vô tâm của con người trong việc làm nên sự quên lãng. Những bấn biếu nhọc nhằn trong sinh kế cùng bao thứ vụn vặt lo toan nhoáng cái đã nhiều năm qua đi. Cả nhà ông Hanh, ông Cát lần ấy lên đồng bẩm thăm mộ mẹ đã hoảng hốt nhận ra khu vực ngày trước nơi chôn cất bà Năm, địa hình địa vật đã thay đổi không còn nhận ra. Cây cối mọc đầy, um tùm. Không bỏ tay, ông Cát cùng người nhà ra sức cày nát đám đất hoang nhưng vẫn không thấy dấu hiệu gì. Không nản, Lần khác họ lại lên đồng bẩm, tha thảnh dọc khu vực rìa sân bay đồng bẩm trước cách mạng Pháp cho xây một sân bay giã chiến bị bỏ hoang nhiều năm. Nơi được xác định chôn cất bà Năm. Lần này lòng tin của đám người tìm mộ dường như được củng cố thêm vì có một ông tự vệ hồi năm 1953 đã tham gia chôn cất bà Năm trong đêm, nhưng lại nhiều lần đào xới mà vẫn không có kết quả. Gần đó có một đơn vị bộ đội đóng quân. Thấy người nhà ông Hanh xuất hiện ở đây mấy lần. Một chú bộ đội chuyện nhỏ với các bà các cô rằng nếu đi tìm mộ thì chắc cũng quanh đây thôi. Ngày trước đơn vị của chú đã dựng ở khu vực này một căn nhà ở. Nhưng kỳ lạ là tiểu đội nào đến ở một thời gian cũng tìm cách thoái thác. Họ viện cớ khó ngủ cứ sờ sợ thế nào. Có người còn quả quyết đương đêm giường cứ bị như bị dựng dậy. Rồi căn nhà dựng tranh tre nứa lá ấy cũng được tháo ra, dựng ở một nơi khác. Sự lạ ấy đã không xảy ra nữa. Nghe vậy thì biết vậy, trên nền nhà cũ, nhìn vần khói hương vút thẳng, ông Hanh thầm khấn, nếu mẹ có linh thiêng, xin chỉ chỗ cho chúng con. Nhược bằng, chúng con xin lấy một nắm đất ở khu đồng bẩm này đem về quê bố dựng tạm ngôi mộ vậy. Chiếc vòng cẩm thạch và một cái răng bịch vàng. Chiều người anh, nhưng vợ chồng ông Cát vẫn quyết tìm mộ mẹ. Ông bà đã đến tìm gặp một số nhà ngoại cảm. Một điều ngạc nhiên đã xảy ra khi ông bà dứt khoát khẳng định với một số nhà ngoại cảm được coi là nổi tiếng khi ấy Răng đặc điểm dễ nhận ra bà Năm là có đeo một chiếc vòng cẩm thạch và một cái răng bịt vàng. Và họ đều từ chối là không thể tìm được. Chắc họ ngại, nhớ đào lên mà không tìm thấy hai thứ ấy thì... Nghiên cứu sơ đồ của một nhà ngoại cảm L vẽ. Ông cá thấy rất đúng, cứng như nhà ngoại cảm ấy đang đứng ở chính khu vực này mà họa lại. Nhưng tìm vẫn không thấy. Rồi đột ngột tai nạn thương tâm với ông Các diễn ra. Một thời gian sau ngồi ngoài, bà Diệp lại cùng gia đình, người anh chồng tiếp tục việc tìm mộ. Lần này, nhà ngoại cảm ở một thành phố phía Nam có một sơ đồ trùng khít với nhà ngoại cảm l dạo nọ. Còn nói thêm nên tiếp tục cộng tác với ông l Thêm một chi tiết nữa, trong khu vực ấy nên để ý đến một loại cây lá nhỏ nhất Mùa đông năm 1990, bà Diệp, các con và gia đình ông Hanh lại lên đồng bẩm theo hướng dẫn bằng điện thoại của nhà ngoại cảm. Quan sát thật kỹ, tốt người tìm mộ thấy thứ cây lá nhỏ, cả khu vực này chỉ có một cây phượng. Lại nữa, vị trí cây phượng lại rất gần cái nhà của đơn vị bộ đội đã tháo rỡ. Đêm xuống, những lá cuốc sẻn lại cần mẫn hối hả trong ánh sáng điện câu nhờ được rông từ xa. Thời gian đã âm thầm bồi lắng lên lớp đất cũ, nhiều lớp đất màu. Hết lớp đất mượn ấy, bất đồ một cậu giúp việc đang đào, chân bỗng như hút xuống. Cậu kêu lên thảng thốt, cụ ơi, cụ ơi, đừng rút chân cháu. Một cảnh tượng cảm động lộ dần trong âm thanh thút thít nức nở của con cháu bà Năm. Từng ấy năm rồi còn gì, không còn ván, chỉ còn lại mấy cái đinh đóng quan tài. Xương cốt hao đi nhiều quá. May mà hoa cài đầu vẫn còn, và chiếc vòng ngọc cẩm thạch vẫn còn kia. Sau gần nửa thế kỷ chôn vùi vẫn ánh lên lấp lánh. Bà Cúc, vợ ông Hanh cho hay, sở dĩ chiếc vòng ấy còn vì bà Năm đeo từ hồi còn trẻ, nó thiết chặt và cườm tay. Khi đấu tố có người đã cố rút ra nhưng không được cả chiếc răng bịch vàng và ngạc nhiên có cả hai đầu đạn. Sau thủ tục lễ tạ và cảm ơn chính quyền địa phương, cùng mấy nhà quanh đó, chiếc xe chở bà Cát Hanh Long quay về Hà Nội khi trời chưa sáng tỏ. Cụ bà được nằm bên cạnh mộ cụ ông ở quê chồng là làng Đại Kim, Thanh Trì. Sau hơn nửa thế kỷ, hai người mới được gần nhau, sau bao nhiêu tao loạn. Tôi theo người cháu gái bà Năm tiếp theo tuần hương, ngước lên làng khói trên bàn thờ người mẹ chiến sĩ vệ quốc đoàn ân nhân của cách mạng. Ánh mắt bà Năm vẫn ánh lên cái nhìn ấm áp bao dung. Xuân ba sắp tiết thanh minh năm ngọ, tháng 3, 23, 2014 Trích từ Quê Choa Blog Trong hồi ký, làm người là khó, Đoàn Duy Thành, Phó Thủ tướng giai đoạn 1982-1990 viết Khi chuẩn bị bắn Nguyễn Thị Năm, bác Hồ đã can thiệp, bác nói đại ý, chẳng lẽ cái cách ruộng đất không tìm được một tên địa chủ cường hào gian ác là nam giới mà mở đầu đã phải bắn một phụ nữ địa chủ hay sao? Nhưng cán bộ thừa hành báo cáo là đã hỏi cố vấn Trung Quốc và được trả lời, hổ đực hay hổ cái đều ăn thịt người cả. Thế là đem hành hình Nguyễn Thị Năm. Bên tôi là chị Phương, con gái cả ông Hành. Bà mẹ chị Phương dõi mắt xót xa về phía con gái khi chị kể cái đoạn đói không sợ nhưng ngại nhất là những ánh mắt lúc kinh khi lúc soi mói của hàng xóm của bạn bè ngay trong lớp đôi lúc xì xào con nhà địa chủ ác bá học phổ thông lên đến đại học bách khoa cũng dần bớt đi sự tò mò, thiếu thiện cảm. Tuổi trẻ mà, nhưng khi tốt nghiệp Phương mới thấy giật mình. Điều lo sợ mơ hồ của cô đã thành sự thật. Khi cô được phân về Tổng cục Thống kê, ông cán bộ tổ chức ân cần trả lại hồ sơ cho cô và nói thẳng bên này hơi ngại cái lý lịch cháu ạ. À. Chờ đợi mãi, cô xin về bộ vạch tư, theo lời giới thiệu của người quen, đời mãi không thấy gọi. Cô đánh liều đến thì thông tin mà cô nhận được cũng na ná như bên thống kê. Người quen của gia đình Phương lại thân với ông bộ trưởng. Thời điểm ấy chưa có sự kiện cải thành phần từ gian ác cường hào xuống địa chủ kháng chiến nhưng ông bộ trưởng hình như có kênh để liên lạc với một trong những yếu nhân từng qua lại gia đình bà Cát Hành Long thời đen tối. Rồi cuối cùng Phương cũng được nhận vào làm ở bộ vật tư. Chuyện của anh Nguyễn Tấn, em trai cô Phương cũng gian nan, anh Tấn thi vào đại học quân sự nhưng không được gọi Năm 1968, anh Tấn xung phong đi bộ đội, rồi thỏa mãn cái trí học của mình bằng con đường tại chức bách khoa. Tích cực phấn đấu mãi cũng không được kết nạp vào đảng vì thành phần gia đình. Và phấn đấu mãi cũng không trở thành sĩ quan chuyên nghiệp. Nguyễn Tấn xin về hưu ở tuổi 50. Một cụ già với những bước lẫm chấm, thường phải có người diều trong câu chuyện nhiều lúc ông Nguyễn Hành phải vỗ vỗ lên đầu chừng như để nhớ ra một điều gì đó mà với thời gian với những tao loạn cùng tật bệnh có khoảng khắc nào đó chìm khuất thuở mạnh bào trẻ trung rồi trung niên người ấy đã quên bắn đi chuyện cái túi cái túi chứa những ngọc ngà châu báu cái túi của nhiều gia tài thế mà buổi xế chiều hoàng hôn cái túi thốt trở nên rành rẽ trở nên băn khoăn lẫn đau đáu